Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần cuối cùng của tháng 6 năm 2022 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần giảm giá của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, có một điểm rất là tích cực, đó là sau khi test lại đáy ở vùng 1160, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có hai phiên chứng lại và tăng ngược giá trở lại, đóng cửa ở mức là 1185. Có thể nói những dấu hiệu tuần qua đã chỉ ra cái mô khu vực tạo đáy ở vùng 1160 và khả năng cao là thị trường chúng ta đã tạo mô hình hai đáy. Nhiều khả năng thị trường sẽ bước vào xu hướng phục hồi trong những tuần kế tiếp. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới cũng có những cái đợt phục hồi khá là mạnh mẽ thì việc thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào sóng phục hồi trong tháng 7 và tháng 8 nó cũng phù hợp. Trước khi đi vào phân tích chi tiết à, kỹ thuật của thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index, chỉ số VN-30 và một số nhóm cổ phiếu thì Chúng ta sẽ điểm qua thị trường chứng khoán thế giới cũng như về tin tức. Tuần qua thì là một tuần phục hồi khá là mạnh của thị trường chứng khoán thế giới. À, chúng ta biết phiên cuối cùng tuần thì thị trường chứng khoán thế giới bứt phá rất là mạnh mẽ. Đây, chúng ta nhìn thấy đây. Chỉ số chứng khoán Mỹ tuần của phiên cuối tuần bứt phá rất là mạnh mẽ, tăng trên dưới 3%, chỉ số Dow Jones tăng 823 điểm lên đóng cửa mức 31.500, cao hơn uh, gần 7% so với giá thấp nhất trong tuần. Chỉ số Nasdaq cũng đóng cửa ở tăng bù hơn 400 điểm 3,5% lên đóng cửa 12.100 chỉ số SP500 cũng tăng là 3% 116 ờ, điểm lên đóng cửa 3.911 có thể nói là các chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua tăng rất là tốt và gần như có thể nói là xác lập đáy đang bước vào xu hướng phục hồi phù hợp với nhận định của chúng ta trước đó đối với thị trường tiền điện tử thì cũng phục hồi khá là mạnh BTC cũng tăng giá 20% sau khi tạo đáy ở 17.600. Có thể nói là các thị trường tài chính đều chạm đáy cùng một lúc. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng vậy. Tức là các thị trường khá là đồng pha nhau. Cái này không có gì bất ngờ vì tuần qua tại uh, phiên nhận định cuối tuần thì tôi cũng có đề cập đến việc là thị trường đã chạm đáy và xu hướng của chúng ta chỉ canh mua thôi. Đấy là xu hướng phù hợp đây thị trường chứng khoán Mỹ đây chúng ta nhìn thị trường chứng khoán Mỹ kể cả phiên cuối tuần khi nhận định thì tôi vẫn nhận định là thị trường chứng khoán Mỹ chạm đáy quanh cái khu vực là 29.800 cộng trừ này là phù hợp và thực tế thì thị trường chứng khoán Mỹ xuống thấp nhất là 29.700 sau đó là đi lên Đấy, tăng cả 4 phiên trong tuần Đấy, chúng ta nhìn tăng cả 4 phiên trong tuần đóng cửa cao nhất tuần 31.500 một mức tăng rất là mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ Đấy tăng 2.000 ờ, điểm so với mức đóng cửa thấp nhất là 19.600. Một mức tăng rất là mạnh mẽ đấy ạ. Nói chung là thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay gần như là với cái tuần tăng vừa rồi nó đã xác lập cái đáy của thị trường. Nó rất là phù hợp với điểm kỹ thuật và thị trường sẽ bước vào những nhịp phục hồi tiếp theo. Chúng ta lưu ý tuần tới là một tuần uh, chốt quý nhé. Uh, ờ, chốt quý uh, kết thúc quý 2 một tờ uh, có thể nói là một cái ờ, tuần rất là quan trọng đối với các quỹ thông thường thì các quỹ sẽ có xu hướng là kéo kéo giá cổ phiếu phục hồi để ờ, chốt NAV ở mức nó khá là cao do vậy cái xác suất để tuần tới thị trường quay đầu giảm là rất thấp gần như là không có xét về yếu tố tin tức nhé đối với thế giới thì chúng ta biết rồi à, tuần qua tâm điểm chỉ có cái phát biểu của chủ tịch Fed điều trần của chủ tịch Fed thôi trước Thượng viện và Hạ viện thì chúng ta biết là quan điểm của Chủ tịch Fed rất là rõ ràng. Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất đến khi nào chế ngự được lạm phát thì thôi. Hiện nay chúng ta biết lạm phát Mỹ đang mức rất là cao, kỷ lục 8,6% và trong cuộc họp tháng 6 vừa qua thì Fed cũng nâng lãi suất ở mức rất là cao, 0,75%, cao nhất trong vòng hơn 20 năm nay. Đấy. Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất 0,5 đến 0,75% trong cuộc họp tháng 7 và những tháng tới. Ờ, hiện nay Chủ tịch Fed cũng nhấn mạnh là trọng tâm của Fed chính là kiềm chế lạm phát. Còn Fed cũng có nói đến là cái thị trường lao động Mỹ hiện nay đang quá nóng. Chúng ta biết là cái tỷ lệ thất nghiệp Mỹ đang ở mức đáy là 3,6%. Có thể nói đây là một mức đáy rất nhiều năm. Vì chúng ta biết trước đó thị trường chứng khoán thị trường lao động Mỹ mới chỉ trong vòng 20 năm nay chỉ một lần đạt được cái mức ờ, tỷ lệ thất nghiệp đó. Đó là trước cái cuộc khủng hoảng Covid thì chúng ta biết là trước cuộc khủng hoảng Covid thì tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng ở mức là 3,5 3,6%. Đấy là mức thấp nhất nhiều năm. Sau đó thì Mỹ chưa từng đạt được cái ờ, mức đó trong nhiều năm. Đây. Ngay cả thời kỳ đỉnh cao 2008 cũng vậy hay là 2,599 ờ, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng chưa bao giờ đạt được mức thấp như vậy. Đây tôi sẽ cho các bạn xem biểu đồ thì bạn sẽ thấy rõ hơn rất là rõ đây chúng ta nhìn thấy này cái ờ, những năm 2000 này khi kinh tế đỉnh cao 99 2000 này tỷ lệ thất nghiệp Mỹ của Mỹ, Mỹ cũng đứng đâu đó tầm trên 4%. Trước năm ờ, đỉnh cao năm 2006 2007 này thì thất nghiệp của Mỹ cũng đứng ở đâu đó là 4,2%. Mỹ chỉ đạt được duy nhất giai đoạn 2019 đến đầu 2020 là tỷ lệ thất nghiệp thấp 3,5% và hiện nay cũng đang đứng ở mức đáy. Có thể nói là tỷ thất nghiệp đang đứng ở mức thấp bất thường. Đó, chúng ta dùng từ bất thường tại sao? Bởi vì trong thời buổi lạm phát tăng cao này, Fed tăng lãi suất nhưng tỷ lệ thất nghiệp đang đứng rất là thấp. Điều này Fed cũng có nói đến là Fed sẽ cố gắng để nền kinh tế là không bước vào suy thoái. Tuy nhiên Fed cũng có nhấn mạnh Chủ tịch Fed có nhấn mạnh là khi Fed tăng lãi suất thì tất nhiên hệ quả đau đớn sẽ phải gánh chịu liên đới, đó là nền kinh tế thế tăng trưởng chậm lại. Đấy, còn chậm lại mức suy thoái hay không thì chưa ai có thể khẳng định được. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét trong bối cảnh suy thoái thì chúng ta phải hiểu nhé. Bối cảnh suy thoái của kinh tế Mỹ thường nó có bộ 3 là thứ nhất là lãi suất tăng cao, thứ hai là lạm phát đang ở mức cao cần phải chế ngự và thứ ba là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Nhưng hiện nay thì chúng ta mới có hai yếu tố thôi. Thứ nhất là lạm phát tăng cao, đang cần chế ngự. Thứ hai là lãi suất của Fed đang tăng. Tất nhiên là tăng nhưng nó chưa cao nhé. Hiện nay lãi suất của Fed vẫn ở mức rất là thấp trong nhiều năm. Chúng ta biết mặc dù Fed vừa tăng lãi suất kỷ lục nhưng hiện nay lãi suất của Fed mới đứng ở mức là 1,5 1,75 thôi, vẫn ở mức một mức rất là thấp. Do vậy và cái tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức rất là thấp. Do vậy nền kinh tế khó khăn trước mắt thì chúng ta có thể nhìn thấy, có thể đoán được, giảm tốc. Nhưng còn bước của suy thoái hay không thì chưa ai có thể khẳng định chắc chắn được. Đấy, và nếu suy thoái thì ở mức độ nào cũng chưa thể khẳng định được. Và có thể nói là thị trường hiện nay đã phản ánh hết những cái thông tin tiêu cực đến thời điểm hiện tại vào giá rồi. Và nếu không có những thông tin tiêu cực hơn thì thị trường sẽ hoàn toàn phục hồi. Phía trước mắt của chúng ta những thông tin nào có thể coi là thông tin tiêu cực? Thứ nhất là chúng ta biết cái ờ, thông tin về việc ờ, Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu trong cái ờ, tháng 7 này và chúng ta biết hiện nay thị trường đang mặc định là Fed sẽ tiếp tục tăng 0,75 nếu Fed tăng thấp hơn 0,75 trong cuộc họp vào ngày 26 và 27 tháng 7 thì lúc đó từ tin xấu nó sẽ trở thành tin tốt nhé cũng như thông tin rất lớn của chúng ta ảnh hưởng là lạm phát công bố vào ngày 13 tháng 7 hiện nay thị trường đang kỳ vọng là đang theo dõi ký lạm phát lạm phát đang đặt đỉnh 8,6 nếu lạm phát công bố tháng 7 mà thấp hơn mức 8,6 thì nhiều khả năng nó sẽ trở thành tin tốt tức là lũ giới đầu tư sẽ kỳ vọng thị trường tạm đỉnh đó nói về thông tin lạm phát thì chúng ta cá nhân tôi đánh giá là lạm phát tháng 7 ờ, nhiều khả năng sẽ thấp hơn tại sao tôi lại đánh giá là lạm phát tháng 7 sẽ thấp hơn thì đây chúng ta có thể xem qua cái ờ, lạm phát thì lúc đó chúng ta mới có thể nói được đây nhá chúng ta lạm phát cùng kỳ này của tháng ờ, công bố tháng 6 năm 2021 là 0,6 lạm phát công bố tháng 7 là 1 ờ, tháng 6 2022 là 1% do vậy thì lạm phát Mỹ mới tiếp tục lập đỉnh nhưng chúng ta nhìn lại lạm phát tháng 7 năm 2021 lại ở mức rất là cao 0,9 do vậy nhiều khả năng lạm phát tháng 7 2022 sẽ thấp hơn 0,9 tức là lạm phát sẽ tụt xuống đấy có những lý do bởi chúng ta rất hiếm khi nhìn thấy là hai tháng lạm phát cao liên tục được công bố. Thứ hai, có một yếu tố nữa là cái doanh số bán lẻ của Mỹ. Cái tháng 6 này đã tăng trưởng âm. Đây, chúng ta nhìn thấy này, doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 6 tăng trưởng âm này. Đấy. Khi doanh số bán lẻ của Mỹ tăng trưởng âm, điều này đồng nghĩa với việc là cái sức mua hiện tại đang giảm đi. Mà chúng ta biết báo cáo ờ, của các ờ, công ty bán lẻ hàng đầu như Walmart cũng có đề cập đến là doanh số bán lẻ sụt giảm và hàng tồn kho tăng cao mà nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế tiêu dùng doanh số bán lẻ đi trước thì CPI sẽ theo sau thôi đấy mà thông thường thì chúng ta cũng có thể thấy là lạm phát của Mỹ thường tăng mạnh vào đầu năm và cuối năm sau đó trùng lại giữa năm đấy chúng ta xét là giai đoạn bình thường trước Covid nhé còn bây giờ chúng ta cũng là trước Covid rồi đây chúng ta ra nhìn những năm 2009 ờ, này đấy giai đoạn thị trường thường là lạm phát vào giai đoạn giữa năm thường rất là thấp à. thường tăng cao đầu năm với cuối năm thôi giai đoạn mua sắm thôi đấy 208 cũng vậy 2018 cũng vậy giữa năm thường lạm phát ở mức rất là thấp tăng trưởng âm dương rất là thấp chỉ có đầu năm hoặc cuối năm mới có những cái tháng tăng cao do vậy hoàn toàn bây giờ chúng ta trở lại trạng thái bình thường rồi nên nhiều khả năng Mỹ sẽ trở lại quy luật là sẽ tăng trưởng thấp vào giữa năm và cuối năm mới tăng cao. Như vậy lạm phát có thể gói là những tháng từ tháng 6 công bố lạm phát tháng 7, công bố 13 tháng 7 chứ lạm phát tháng 6. Lạm phát từ tháng 6 đến tháng 10 nhiều khả năng sẽ trùng xuống. Và nếu không có gì bất ngờ, cá nhân tôi dự đoán lạm phát tháng 6 của Mỹ sẽ tăng là 0,5%. Đó, so với cùng kỳ và đưa lạm phát của Mỹ về mức 8,2%. Thì như vậy thì nhiều khả năng khi thông tin lạm phát công bố ngày 13 tháng 7 ra nó sẽ trở thành thông tin tốt. Nó cũng phù hợp với cái kỹ thuật. Đó, xét về yếu tố cơ bản. À, tuần tới nhé, xét về thông tin cơ bản thì ở Mỹ chúng ta không có thông tin nào quan trọng được công bố trong tuần tới cả. Có Chủ tịch Fed phát biểu ngày 29 thôi. Do vậy về yếu tố cơ bản thì chúng ta không có thông tin. Còn về chính sách tiền tệ thì chúng ta biết là Việt Fed là thay đổi hoàn toàn cái chính sách từ chính sách tiền tệ nới lỏng sang chính sách ờ, tiền tệ thắt chặt thì chúng ta thấy rất là rõ việc Fed tăng lãi suất từ mức 0,25 đến 0,5 bây giờ lên đến mức 1,5 đến 1,7 và dự kiến sẽ ở mức là trên 3 đến 3,5% vào cuối năm. Đó một mức tăng rất là mạnh. À, ngoài Fed thì các ngân hàng trung ương khác như ngân hàng trung ương Canada, ngân hàng trung ương Anh cũng đã tăng lãi suất, ngân hàng trung ương Úc, ngân hàng trung ương New Zealand và đặc biệt à, tuần qua thì chúng ta thấy là có một điểm đáng lưu ý nữa là Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cũng đã tăng lãi suất từ mức âm 0,75 lên 0,25, tăng lãi suất 0,5%. Chúng ta biết là Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ là một trong những ngân hàng rất là kiên định. Đấy, trong suốt nhiều năm, kể từ năm 2008 Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ duy trì mức lãi suất âm 0,75 và sau 15 năm đây là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ tăng lãi suất. Trước đó nhé, giai đoạn 2016-2018, mặc dù ngân hàng trung ương ờ, Mỹ là Fed tăng lãi suất nhưng ngân hàng trung ương Thụy Sĩ vẫn giữ nguyên. Điều này nó cho thấy là cái chính sách đảo ngược không chỉ diễn ra ở Mỹ, diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Nó đảo ngược lại chính sách chúng ta biết là sau cuộc khủng hoảng 2008 thì tất cả ngân hàng trung ương đều uh, chạy đua vũ trang uh, với cuộc chiến tranh tiền tệ là thi nhau phá giá đồng tiền, tức là hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng nhưng hiện nay thì có lẽ cái cuộc chạy đua này đang là cuộc chạy đua ngược tức là do lạm phát tăng cao các ngân hàng trung ương lại thi nhau là nâng giá đồng tiền bằng cách là nâng lãi suất đấy kiềm chế lạm phát do vậy cái hậu quả ờ, của thị trường tài chính cũng như nền kinh tế thế giới thời gian tới nó sẽ nó chắc chắn là sẽ có hậu quả chúng ta biết khi lãi suất tăng cao để kiềm chế lạm phát thì kinh tế sẽ là đỉnh đốn sẽ là sụt giảm tăng trưởng đấy là đương nhiên rồi vấn đề là hậu quả đến đâu thì chúng ta chưa biết được đấy chúng ta biết ngân hàng trung ương châu âu cũng sẽ bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 7 nên xét về yếu tố tin tức vĩ mô nhé thì dài hạn thì nền kinh tế thế giới vẫn đang xấu và đau chen nhưng ngắn hạn thì lại sẽ có những thông tin tích cực đấy có thể ủng hộ quá trình phục hồi cái này nó cũng rất phù hợp với kỹ thuật à, đối với chứng khoán mỹ tôi sẽ phân tích qua chứng khoán mỹ và chứng khoán trung quốc thôi còn các ờ, thị trường khác thì sẽ tương tự đối với chứng khoán Mỹ chúng ta biết đấy Dow chen thì chắc chắn rồi Dow Jones Dow chen rồi cái giao cắt vàng của chúng ta đã xuất hiện rồi xuất hiện từ đợt tháng 3 cơ từ lúc Dow Jones 35 36 ngàn thì tôi đã nói quá trình Dow chen này rồi còn hiện nay thì Dow Jones phù hợp là phá 30 ngàn tạo đáy rồi cá nhân tôi đánh giá trong 2 tháng tới thì Dow Jones sẽ bước quá trình phục hồi đấy với đích đến quá trình phục hồi là vùng giá 34 ngàn thậm chí vượt 34 ngàn đây là một mức phù hợp đối với chỉ số chứng khoán Mỹ cái này thì cả bộ bộ ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều đi theo cái xu hướng này nhá không riêng gì một chỉ số nào chỉ số chứng khoán S&P 500 cũng vậy thôi chạm đáy và phục hồi cái này nó là bình thường thôi Đấy, chạm đáy vùng giá 3.600 hiện nay phục hồi lên vùng giá 3.900 rồi tiếp tục hướng đến vùng giá 4.200 và 4.300 đối với chỉ số Nasdaq cũng tương tự thôi không khác gì chỉ số Dow Jones và S&P 500 cả à, chỉ số Nasdaq 100 đấy chạm đáy này 11.000 này hiện nay lên 12.000 rồi hướng đến 13.000 xa hơn là 13.500 xa nhất là 14.000 nói chung là tất cả chỉ số chứng khoán Mỹ đều biến động đồng pha điều này nó khá là đồng nhất và nhiều khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ đồng pha như vậy đối với ờ, thị trường chứng khoán Trung Quốc thì sao cũng không có gì uh, thay đổi cả. Thị trường chứng khoán Trung Quốc thậm chí cần phục hồi trước thị trường chứng khoán thế giới một nhịp cơ. Xuống thì thị trường chứng khoán Trung Quốc xuống đầu tiên. Đấy, thị trường Trung Quốc ờ, chứng khoán Trung Quốc xuống từ tháng 11 năm 2021 cơ. Chạm đáy thì chạm đáy đầu tiên, chạm đáy vào tháng 4 năm 2022. Thị trường chứng khoán Trung Quốc hiện nay đã phục hồi được 55% số điểm đã giảm các bạn lưu ý nhé 55% số điểm đã giảm. Trước đó thì tôi dự kiến thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ phục hồi đâu đó quanh 3.300 từ mức 2.860 phục hồi lên 3.300 là tầm 50% số điểm đã giảm. Hiện nay thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phục hồi lên 3.350. Hơn một nửa số điểm đã giảm. Và nếu trường hợp mạnh thì thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể hướng đến vùng giá là 3.500. Có lẽ đây là đỉnh cuối cùng của thị trường phục hồi thôi. Nếu phục hồi lên đây thì nó quá mạnh. Phục hồi lên 3.500 thì coi như nó phục hồi uh, 70% số điểm đã giảm rất là mạnh một mức rất là mạnh đấy do vậy thị trường chứng khoán Trung Quốc là thị trường phục hồi đầu tiên các thị trường chứng khoán khác như thị trường chứng khoán Mỹ châu Âu và Việt Nam sẽ tiếp tục nối bước nhau cùng bước vào sóng phục hồi trước khi bởi vì khi giai đoạn tháng 7 và tháng 8 này nhiều khả năng các thông tin kinh tế nó sẽ không xấu hơn dự kiến nữa và những thông tin xấu nhất đã được phản ánh còn nếu muốn xấu hơn nữa có khả năng chúng ta phải đợi cuối năm khi mà lạm phát không được chế ngự và tiếp tục đứng ở mức cao các ngân hàng trung ương phải tiếp tục mạnh tay hơn về tăng lãi suất thì lúc đó những cái ờ, sụt giảm về nền kinh tế nó sẽ thể hiện đó là xét về yếu tố ờ, tin tức vĩ mô còn ờ, về thị trường chứng khoán Việt Nam thì đây chúng ta có thể nhìn thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đây có dấu hiệu tạo đáy rồi nhiều khả năng sẽ bứt phá thôi nhiều khả năng ờ, tuần tới thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chinh phục ngưỡng 1.200 điểm ngay trong phiên giao dịch thứ hai đầu tuần và sẽ hướng đến test cái vùng 1250, 1240, 1250 vào uh, cuối tuần. Chúng ta nên nhớ tuần tới là một tuần uh, cuối cùng của tháng 6 nhé. Tuần uh, chốt uh, báo cáo tài chính bán niên đấy. Do vậy uh, các quỹ thì toàn 90 đến 95% danh mục đầu tư là cổ phiếu mà. Do vậy họ cũng không đến mức ngu ngốc tự bán đầu chân mình bằng cách là dìm thị trường giảm giá đâu. Nên các bạn lưu ý, có thể cái ờ, manh nha cái bước phục hồi đầu tiên của sóng tăng sẽ tiếp tục diễn ra. Còn rất nhiều bạn cũng ờ, thắc mắc và nghi ngờ sóng tăng này thì tôi nói thần các bạn, tất cả ở tương lai chúng ta đều ở trạng thái dự đoán thôi. Đấy, còn chúng ta muốn biết dự đoán tương lai độ chính xác đến đâu thì chúng ta nhìn lại những dự đoán quá khứ thôi. Chứ còn chúng ta không thể nào tranh luận một điều chưa xảy ra được những điều chưa xảy ra trong tương lai thì chúng ta không thể tranh luận nhưng ngược lại những cái bằng chứng quá khứ thì nó là cái đảm bảo nhất cho cái độ chính xác của tương lai thì ngay cả quá khứ tôi cũng có nói đây trước đó này khi uh, viên đất của chúng ta ở đỉnh này tháng 3 tháng 4 này tôi đã chỉ rõ rất rõ là thị trường chúng ta có 4 tháng phân phối nến người treo cổ đã xuất hiện đấy nhiều khả năng thị trường chúng ta sẽ trải qua cái những tháng đáng quên Trước đó tôi dự kiến là tháng 3 và tháng 4 nhưng mà thị trường nó chậm hơn là tháng 4 và tháng 5. Đấy. đây chúng ta nhìn này. Kết quả này có phải đúng lúc đó trên 1500 không? Còn bây giờ thì sao dưới 1200 không? Ừ. Vẫn đi 30 cũng thế, chẳng khác gì cả. Đấy, kết quả của quá khứ nó là bằng chứng rất là xác đáng để cho thấy cái chất lượng dự đoán của tương lai. Còn đâu các bạn cứ hỏi là có chắc chắn không? Tôi thật trong cái phân tích không có gì là chắc chắn cả đấy đến Fed nhá nhà ờ, cầm lái chính của nền kinh tế thế giới vẫn dự đoán sai lòi tĩ ra đúng không Fed vẫn là bảo lạm phát tạm thời rồi lạm phát không đáng sợ thì nói gì là tôi đấy là bình thường thôi tôi phân tích các bạn có quyền tin hay không là quyền của các bạn còn phân tích là nhận định của tôi tôi cung cấp thêm góc nhìn tôi cung cấp thêm cái tư liệu để các bạn có thể xử lý tốt hơn còn các bạn ờ, bạn những bạn nào mà theo tôi thì rõ ràng các bạn rất là thành công khi các bạn có thể là chế ngự được thị trường là chúng ta không tham gia mua ở vùng trên 1.500 và dưới 1.200 chúng ta mua thì rõ ràng chúng ta toàn được chiết khấu 5-6% giá thôi. Chúng ta còn gì nữa? Có một điểm rất buồn cười á Các bạn đầu tư ạ khi các bạn đi mua quần áo giày dép một bữa ăn họ sale hợp 50% 60% các bạn alo à, show đi mua. Đấy mặc dù trước khi giá sale hợp đã được nâng lên rồi. Còn bây giờ đối với thị trường chứng khoán Sell up 5-6% các bạn chạy mất dép Thậm chí có mã sell up 80% Công ty thì vẫn vậy ờ, Các bạn nên xem lại phương pháp đầu tư của mình Nếu các bạn còn tư duy như vậy Và còn cách đầu tư như vậy Tôi nghĩ các bạn nên rời bỏ thị trường cho nó sớm Vợ con được nhờ Tức là không mất thêm tiền Chứ với cái tư duy đó Với cái phong cách đầu tư đó Thì chắc chắn là mất tiền Càng đầu tư càng mất tiền Có lẽ là các bạn nên giải nghệ đi Các bạn giải nghệ thì sớm ngày nào Thì vợ con được nhờ ngày đấy đây, còn thị trường chứng khoán thế giới cũng vậy thôi. Đấy. Tại tháng 12 tôi đã phân tích là cái kỷ nguyên tiền rẻ kết thúc rồi. Bữa tiệc tài chính sẽ hạ màn, chiều chứng khoán Dow Jones sẽ giảm. Đấy, lúc đó chỉ số đang ở 36.000 này. Đấy, các bạn nhìn thấy. Còn bây giờ thì 30.000 rồi. Tức là ngắn hạn nó biến động thế nào T cộng tôi nói thật. Thành cũng chịu thôi Chúng ta biết đến những ờ, thiên tài toán học của chúng ta Isaac Newton hay là anh Tanh cũng đầu tư chứng khoán đâu có được đâu. Đấy. Bởi vậy là phân tích ngắn hạn và T cộng các thánh sống á, chết đinh T cộng 0, T cộng 2, T cộng 3 tôi thật chả có ý nghĩa gì cả. Đây, các bạn muốn biết T cộng uh, như thế nào đúng không? Đây chúng ta xem các mã cổ phiếu mà được các công ty chứng khoán khuyến nghị T cộng đây. Có gì đâu, rất là đơn giản, gát nhá. Uh, cổ phiếu đầu ngành dầu khí nhá. đây chúng ta nhìn thấy chưa tại ngày đầu khuyến nghị này đây cổ phiếu gas đầu tuần này tăng lập đỉnh 134 này T3 cổ phiếu các bạn về thì sao sàn 111 thấy không hơn 20 giá trong một chớp mắt 20% trong một cái nháy mắt thôi hay là cổ phiếu đạm này đấy đầu tuần khuyến nghị này 63 đến T3 hàng các bạn về này 51 hơn ăn cướp luôn đạm cà mau này đấy đầu tuần khuyến nghị 42 năm T3 hàng về 34 thế là 20 phần trăm móc túi trong 3 ngày quá khủng khiếp hay cổ phiếu BSR này các bạn đừng uh, quá quan tâm đến việc ta đúng sai không T0 T1 nha T0 T1 không có ý nghĩa gì cả trên thị trường đây tại phiên đầu tuần khuyến nghị br còn tăng trong khi thị trường giảm này 32 năm này đấy đến T3 về này 25 này từ 325 đến 325 hơn 20 phần trăm PVS này đấy đầu tuần khuyến nghị này 30 này T3 hàng về này 22 này 35 phần trăm khủng khiếp chưa toàn hai toàn hai 30 phần trăm trong vòng T3 thôi đây cổ phiếu tốt đây vĩnh hoàn đây tốt nhưng quan trọng là tốt ở giá nào đấy đầu tuần khuyến nghị đây ở giá 100 đến hàng T3 các bạn về 87 một số cổ phiếu dệt may đây GIL đây đấy tại phiên khuyến nghị này đứng ở 64 này hàng T3 về này 49 này đây cổ phiếu điện tàu đây đấy tại phiên khuyến nghị tăng lên gần trần này 16.2 này hàng T3 về 13 này các bạn thấy không đấy kết quả các thánh T3 đấy nói chung là chúng ta phải hiểu là cổ phiếu tốt nhưng tốt ở giá nào đấy vấn công ty đó còn chúng ta trong giai đoạn này chúng ta đừng quá nhìn T3, T2 không đầu tư ở giai đoạn này đấy đâu cái giai đoạn các bạn đu theo sóng tức là bùng nổ chúng ta nên nhớ bây giờ là thị trường chúng ta thị trường downtrend đầu tư nó khác hoàn toàn với thị trường uptrend uptrend thì các bạn đu vào bùng nổ theo đà còn downtrend á, mà các bạn đu những lúc nó bùng nổ theo đà những lúc khối lượng nó vững chắc á, những lúc đấy gần như là đỉnh rồi hiện nay nhá chỉ số viên index của chúng ta nhé khi nó tăng thì thanh khoản rất là thấp đa số người đầu tư nghi ngờ đúng rồi bởi vì sao vì đây là vùng cân bằng người bán những người nào cần bán thì bán hết rồi đang cầm tiền đứng ngoài đấy những người nào uh, những nhà đầu tư lớn những nhà đầu tư thông minh họ vào họ mua mua hết rồi họ chưa có nhu cầu đẩy thế thôi sau một giai đoạn một vài phiên cân bằng thì sẽ vào giai đoạn bắt đầu là tăng tốc thôi cái này không có gì bất ngờ cả còn xét về tin tức nhá Việt Nam thì tuần qua có hai tin tức chúng ta đáng chú ý. Tin tức thứ nhất là chúng ta biết là ngân hàng nhà nước khởi động lại kênh là hút dòng tiền khỏi hệ thống. Và chúng ta nên nhớ là trong vòng một tuần qua ngân hàng nhà nước hút dòng 50.000 tỷ. Quan trọng nhất là ngân hàng nhà nước có bán ra 11-12 tỷ USD à, cái à, tín phiếu. Cái này nó mới là cái quan trọng cái này là kỳ hạn 3 tháng, điều này đồng nghĩa việc trong vòng 3 tháng nữa, ngân hàng nhà nước sẽ thu về đâu đó tầm gần 300.000 tỷ. Như vậy 3 tháng nữa, bây giờ chúng ta tháng 6, như vậy tháng 9 nhé, chúng ta hết sức lưu ý kỳ hạn tháng 9 nhé. Như vậy thị trường chúng ta phù hợp với việc chúng ta sẽ phục hồi được 2 tháng 7 và 8. Đó là cái mức độ phù hợp rất là phù hợp. Còn đến tháng 9 khi ngân hàng nhà nước mà thu tiền về thì cái này chúng ta hết sức cẩn thận. Ngân hàng nhà nước khi tháng 9 sẽ bán ra theo phương ờ, thứ 7 tỷ USD kỳ hạn 3 tháng này. Cập nhật một số chuyên gia đã đưa 11 12 tỷ đô. Kỳ hạn 3 tháng chúng ta hết sức lưu ý nhé. Như vậy cuối năm thì tỷ giá sẽ khá là căng. Đấy, lãi suất cũng sẽ căng đấy. Khi đó thì cái tiền trong hệ thống ngân hàng không được dồi dào nữa đâu. Bình thường ờ, thì cuối năm của chúng ta đã căng rồi. Do vậy thời điểm hiện tại đang là một thời điểm khá là lý tưởng. Còn việc ngân hàng nhà nước hút dòng về siết lại kênh tín dụng điều này thị trường bất động sản với thị trường lo thị trường chứng khoán của tăng ra vì sao vì cái dư nợ chứng khoán của chúng ta rất là nhỏ so với dư nợ bất động sản và thứ hai là dư nợ chứng khoán bây giờ đa phần là dư nợ tự thân tiền từ các công ty chứng khoán dư nợ tiền từ kênh ngân hàng rất là ít nhưng mà bất động sản thì 100% là dư nợ ngân hàng chúng ta hiểu là như vậy do vậy cá nhân tôi đánh giá cái yếu tố này nó sẽ là yếu tố xấu đối với bất động sản chứ không phải xấu với ngân hàng do vậy cổ phiếu bất động sản cũng cẩn thận có thể là phục hồi nhưng tôi không đánh giá quá cao cái mức độ phục hồi cổ phiếu bất động sản đâu. Bởi vì những tin tức xấu đối với thị trường bất động sản sẽ dồn dập đến trong thời gian tới. Còn một tin nữa là chúng ta biết đó, cuộc họp của Trung ương của chúng ta vừa có những cái quyết định yêu cầu là sẽ đánh mức thuế cao hơn với người sở hữu nhiều nhà và người đầu cơ bất động sản cũng như những dự án bất động sản chậm triển khai và dự án bỏ hoang đất cái điều, điều này thì sẽ được chính phủ soạn thảo và trình Quốc hội vào cuối năm nay. Chúng ta biết Quốc hội sẽ họp bàn luận ha bàn qua hai cuộc họp và sẽ thông qua dự kiến là thông qua vào tầm giữa năm 2023 như vậy nếu mà có áp dụng thì có lẽ chính thức là phải đầu 2024 mới áp dụng nhưng mà thường thì giá sẽ phản ánh trước tin các bạn nhé đến lúc tin dài có lẽ là chạm đáy rồi do vậy có lẽ quá trình ờ, tạo đỉnh của bất động sản thì chúng ta biết tạo đỉnh rồi đúng không Quá trình bây giờ bất động sản thì đang không khác gì VN Index của chúng ta ngày ở 1500 cả. Quá trình đi ngang bây giờ nó sẽ đến lúc nào kết thúc thôi. quá nhân tôi thì mạnh dạn dự đoán nó sẽ đi ngang được đến cuối năm nay. Và quá trình downtrend sẽ bắt đầu diễn ra từ đầu 2023 cho đến giữa 2024. Nói chung là lên thì bạn nào có phần và xuống thì bạn nào cũng phải có quà thôi. Bờ, dân chứng khoán đã nhận quà đủ rồi. Sớm muộn cũng sẽ đến dân bất động sản thôi chứ không ai là tránh khỏi cả mưa thì không ai là không mát mặt cả đúng không ạ đó là về yếu tố tin tức thì tin tức chúng ta cũng đang thể hiện là ngân hàng nhà nước Việt Nam nhé cũng đang siết lại tiền tệ đấy chứ không phải bung ra đâu các bạn nhé các bạn đừng kỳ vọng ngân hàng nhà nước bung ra cũng đang siết lại tín dụng siết lại bất động sản siết lại về cái nguồn cấp tín dụng và siết lại về dòng tiền thì chúng ta chỉ khác là chúng ta chưa nâng lãi suất thôi. Nhưng cá nhân tôi đánh giá thì thông thường thì chúng ta nâng lãi suất chậm hơn Fed 6 tháng. Như vậy đến khoảng tháng 9 chúng ta sẽ nâng lãi suất, tháng 8 hoặc tháng 9 ngân hàng nhà nước sẽ bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất. Đó là về tin tức. Có lẽ tin tức thì nó cũng chỉ ảnh hưởng đến về dài hạn thôi, trung hạn và dài hạn thôi chứ còn ngắn hạn việc lên xuống thị trường hay giá cổ phiếu hay T3, T5 hay T30 thì tin tức nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Xét về yếu tố kỹ thuật thì chúng ta có đầy đủ các yếu tố hỗ trợ từ thị trường thế giới tăng giá đến ờ, các thị trường như Trung Quốc cũng tăng giá thì rõ ràng rồi, đến thị trường tiền điện tử cũng chạm đáy tăng giá. Đấy, sau khi test lại vùng giá 17 19 nghìn thì thị trường tiền điện tử cũng tăng giá. Chúng ta nhìn thấy BTC đang tạo mô hình vai đầu vai này. Khá là rõ nét này, một trong những mô hình kinh điển của tạo đáy này. Đấy, chúng ta biết trong tạo đáy thì mô hình vai đầu vai là một mô hình kinh điển nhất. Sau đó mô hình hai đáy ba đáy của chúng ta Đấy, và chúng viên index của chúng ta đang tạo mô hình hai đáy. Đây cũng là một trong những mô hình kinh điển trong quá trình tạo đáy. Và điều này hoàn toàn phù hợp với thị trường sẽ bước vào quá trình là đi lên uptrend. Uptrend trung hạn. Trước đó tôi vẫn dự định là sẽ có 6 đến 8 tuần uptrend đấy. Thì điều này cũng rất là phù hợp thôi. Không có gì bất ngờ cả. Còn ờ, đối với cổ phiếu cũng thế chúng ta phải hiểu là thời điểm này chúng ta không mua chúng ta sợ sợ thì lúc nào cũng sợ trong đầu tư thôi nhưng bây giờ chúng ta phải hiểu là có những cổ phiếu mà nó thật sự đã đủ rẻ rồi nếu mà chúng ta không mua kỳ vọng nữa thì nó cũng rất là khó tôi lấy ví dụ trong ngành thép các bạn thử tìm cho tôi xem liệu nước Việt Nam có công ty thứ hai lớn mạnh hơn Hòa Phát không Đấy, hiện nay Hòa Phát đang 218 này Đấy, PE đang ở mức là 3,6 này Kể cả năm nay EPS của Hòa Phát có sụt giảm lợi nhuận có 25.000 tỷ thì EPS nó vẫn trên 5 ngàn. Với cái mức giá 20 này thì PE mới ở mức quanh 4 thôi. Các bạn kỳ vọng gì? Kỳ vọng thấp hơn cái gì nữa? Nếu các bạn sợ cái lúc nó ở 21 này thì các bạn hãy nhớ lại các bạn đã hào hứng bao nhiêu khi nó ở 50 55. Vẫn công ty đó đó, trong đầu tư chúng ta có những lúc cần phải sợ hãi, có những lúc không nhất thiết phải sợ hãi. Còn ngắn hạn chúng ta mua tê cộng lỗi lái tôi chịu nhưng tôi thì, cá nhân tôi thì đánh giá là tầm T30 đến T40 các bạn sẽ thu lại lợi nhuận rất là cao cao hơn lãi ngân hàng rất là nhiều cá nhân tôi mạnh dạn dự đoán Hoa Phát hoàn toàn có thể về tầm 28 30 với cái mức giá 21 22 này thì hoàn toàn có thể đem lại lợi nhuận tầm 30% với tầm nhìn 2 tháng là tầm chấp nhận được còn trường hợp xấu nhất thì tôi nghĩ nó vẫn lên được tầm 25 26 cơ mà vẫn tầm 20% nó hoàn toàn có thể đạt được mức phục hồi chung của thị trường nó không có cái gì giảm mãi đâu chúng ta biết sau chia dù chia rồi cổ phiếu Hòa Phát vẫn từ 45 xuống đến 21 rồi các bạn còn kỳ vọng gì nữa chiết khấu giá gần 60% rồi các bạn còn muốn chiết khấu nữa ư khó đấy còn đầu tư thì nhá chúng ta chỉ có thể trong đầu tư chúng ta chỉ có thể phân tích xác suất thôi là nhiều khả năng tăng hay nhiều khả năng giảm nhiều khả năng thua hay nhiều khả năng thắng theo tôi đầu tư thời điểm này chúng ta cầm đến 7 80% khả năng thắng rồi Chúng ta không đầu tư nữa thì rất là khó. Khi các bạn đầu tư khi VN-Index ở trên 1500 thì tôi nói thật, cá nhân tôi đánh giá đến 90% là các bạn cầm khả năng thua nhưng thời điểm đó các bạn lại rất tự tin đầu tư. Tất nhiên là đây là quan điểm riêng của mỗi người, chưa chắc tôi đã đúng, nhưng tôi nghĩ là phần đông những cái chiến lược về chung dài hạn của tôi là chính xác. Còn ngắn hạn T cộng thì tôi chịu. Tôi vẫn nói là tôi lướt sóng T cộng không giỏi. hoặc là những cổ phiếu ví dụ như SSI này công ty chứng khoán đầu ngành chúng ta biết là thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong chu kỳ phát triển đấy còn lâu thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt đỉnh còn lâu đã đến báo hòa đấy SSI đâu từ giá 54 trước chia bây giờ về 18 rồi chiết khấu giá đến 70 phần trăm rồi các bạn vẫn còn cá chê thì không hiểu là các bạn định chờ giá bao nhiêu các bạn định chờ chiết khấu về đâu rất là khó thực ra trong đầu tư thì chúng ta hoàn toàn rất là khó nói đến đúng sai nhưng các bạn phải hiểu là đâu sẽ là điểm dừng cái này nó rất là quan trọng việc giá cổ phiếu phục hồi trở lại 25 thậm chí 30 thậm chí trên 30 cũng là bình thường thôi trên thị trường này không có gì là không thể cả những cổ phiếu đầu ngành thì chắc chắn là e vẫn là số 1 trong ngành chứng khoán và còn lâu mới thị trường chứng khoán chúng ta mới bước vào cái giai đoạn thoái giảm thị trường chứng khoán chúng ta còn phát triển mãi hay đơn giản như các cổ phiếu ờ, ngân hàng này Đấy, các ngân hàng hàng đầu ví dụ CTG này trước đó tôi phân tích các bạn về vùng 22 23 rất là tốt để mua đấy giá 22 23 các bạn không mua các bạn đợi giá nào và thực tế giá ông chạm đúng hỗ trợ luôn thật đúng chen thật 22 23 giờ trước mắt nó sẽ phục hồi hướng đến vùng 238 Ờ, vượt qua 28 nó hoàn toàn lên đầu 3 trên 30 là bình thường có gì đâu hoặc là như MBB này đấy tôi phân tích là về vùng 22 23 mua giá về đúng 22 luôn 21 9 luôn các bạn không mua các bạn mua ở đâu nữa còn MBB này hoàn toàn có thể phục hồi trở lại 27 28 xa hơn là 30 31 đấy là bình thường có gì đâu hoặc là những công ty tư nhân hàng đầu ví dụ như Techcombank này Đấy. Test trở lại đấy này 32, 33 này Đấy. Ngắn hạn nó hướng đến 39 này Xa hơn là 42, 43 là bình thường Có gì đâu VPBank này Đó. Trở về vùng giá 26, 27 là vùng lý tưởng để mua này Phục hồi hướng đến 31, 32 Xa hơn là 34, 35 Rất là bình thường đúng không ạ Hoặc STB Sacombank này Nói chung là thời điểm này là thời điểm rất là tốt để mua Vấn đề chỉ là các bạn mua giá nào thôi Tôi vẫn phân tích là dưới 20 các bạn cứ nhắm mắt mà mua mà Bởi sao banh hoàn toàn có thể phục hồi trở lại Ngắn hạn thì 23 thôi Dài hơn là 26, 27 cơ mà Một mức phục hồi rất là tốt nếu các bạn mua 19, 20 chứ. Hoặc là ngân hàng tầm trung như Tiên Phong Banh này Vùng giá quanh 25 này là vùng giá rất là tốt để mua Đó. Nó hoàn toàn có thể hướng trở lại vùng giá 31 33 xa hơn có thể lên tận 35 cơ mà nói chung là rất nhiều thời điểm hiện tại đang là thời điểm lý tưởng để mua còn các bạn mua được giá nào khôn giải tại tay thôi cao thấp hên xui cá nhân tôi đánh giá các bạn mua tại thời điểm hiện tại khi xác suất bạn lỗ T3 thì tôi không thể nói nhưng mà theo tôi xác suất để bạn lỗ T30 gần như là rất là thấp có thể gọi là bằng không mà xác suất để bạn lãi ở mức 15 20% sau T30 thì nó rất là cao nó phải đạt xác suất 7 80% còn khôn dại tại tay thôi bạn mua được má nào tăng nhiều hay không đấy là do bạn thôi tiền thì trong túi các bạn tay thì các bạn mua đúng không lợi nhuận các bạn hưởng thua lỗ các bạn chịu thôi cái này không ai chịu thay được trong đầu tư chúng ta lớn hết rồi mọi phân tích của chuyên gia nhận định thì họ chỉ là những người họ đưa ra nhận định theo quan điểm cá nhân họ họ có thể đúng họ có thể sai các bạn phải tự hành động thời điểm này phải tự quyết giống như các cổ phiếu ờ, trụ cột đấy tôi khuyến nghị các bạn tránh xa đấy ví dụ như cổ phiếu gat này lúc cuối tuần tôi đã nói rồi đúng chưa ạ đấy cuối tuần nó 130 mà tôi đang bảo này đang định giá rất cao chúng ta tránh và thực tế thì nó đang xuống so với thị trường hoặc là cổ phiếu FPT này nó tốt đúng không tôi biết là tốt nhưng mà tốt nhưng nó định giá cao rồi cao chúng ta mua làm gì lúc đó nó đang 92 93 giờ 85 rồi cổ phiếu MWG này đấy chúng ta biết lúc đó đầu tuần còn nhảy gáp lên 78 giờ cũng 72 rồi cổ phiếu PNG thì chưa giảm chưa giảm không có nghĩa là không giảm cổ phiếu tập đoàn Mansan này cũng chưa giảm mấy 116 xuống 110 sớm muộn nó sẽ giảm thôi chúng ta phải tránh những cổ phiếu định giá cao ra hoặc là các cổ phiếu ngành điện như kiểu pau này đầu tuần chạy lên tận 16 cơ mà cuối tuần giờ đóng cửa 13 năm cổ phiếu ừ, dòng đạm này nói chung là rất rất rất là nhiều Đấy. tôi khuyến nghị không phải là tôi yêu hay tôi ghét má nào hết mà theo quan điểm của tôi tôi là người đứng ở góc độ là phân tích độc lập do vậy tôi khuyến nghị theo cái góc nhìn làm sao mà nó phù hợp và có lợi cho nhà đầu tư còn đương nhiên nghe không là quyền của các bạn đúng không ạ các bạn hoàn toàn có thể có quyền là nghe ai và tin ai đầu tư như nào đều quyền của các bạn thôi ok cái buổi phân tích nhận định thị trường uh, chứng khoán tuần cuối cùng của tháng 6 này thì tôi xin kết thúc ở đây nó cũng uh, theo cá nhân tôi nhé thì tháng 6 này là tháng tuần này là tuần bản lề thôi nhiều khả năng VN-Index của chúng ta sẽ đóng cửa vượt 1.200 để đánh dấu cái quá trình tạo đáy xong thị trường chúng ta sẽ bước vào quá trình uptrend trong 2 tháng là 7 và 8 do vậy các bạn hết sức lưu ý nhé thị trường các bạn tránh đến thời điểm thị trường lên đến gần ngàn tư rồi mới quay lại đu thì rất có thể lại thành đu vào đỉnh thời điểm hiện tại chúng ta nên nhớ là tin đã phản ánh vào giá Đấy, chúng ta sẽ rất khó có cái đáy thấp hơn Đấy, chúng ta kỳ vọng thị trường có thể có cái ờ, đáy thấp hơn ở thời điểm hiện tại thì nó không cao đâu do vậy các bạn hết sức lưu ý chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công